nhiệt độ bếp bên trái của tôi là 230 đây còn bếp bên phải 200 201 tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn để khắc phục cái vấn đề về pin thì tôi sẽ thay thế hai cái pin pin đại ở hộp pin này bằng một cái viên pin sạc đi chung với nó là một cục sạc nó có độ dây dài đến 3 mét